mày xăm mình xăm mẩy tao có nói gì không xăm mình nghệ thuật tao nói gì không miễn sao mày lo làm ăn kiếm tiền đừng có báo gia đình đừng có phá xài tiền gia đình nữa là được xăm mình xăm mẩy thì tao không có nói gì hết trơn mày xăm bít lưng tao cũng nói mày xăm tới cái gì tao cũng bỏ tiền để cho mày xăm nữa miễn sao đừng có xài tiền gia đình đừng có ăn chơi liêu lỏng là được rồi ai nói gì kệ người ta